Em chỉ việc yêu anh thôi Còn những đứa khác cứ để anh Đối với anh, em là người đẹp nhất Còn đứa khác đẹp hơn Anh vẫn chấp nhận Anh yêu em một cách tử tế Chỉ cần cái giường với một cái ghế Ngày xưa hai vạch tại chồng Ngày nay hai vạch tại ông ngoài đường Nghe nói em thích một chàng trai hay ho <laughs> không biết có ai như mình không đeo khẩu trang nhiều quá quên hết cả mặt bạt bè luôn em cũng như cây sáng vậy bởi vì em rất có giá 8 tháng 3 này anh không có gì khác Ngoài một khẩu đại bác với hai viên đạn. Con gái bây giờ lạ thật đấy Nó sờ mình một tí thì được Mình sờ lại nó Nó lại bảo thích Sắp đến mùa xoài rồi mình cần tuyển đàn em Yêu cầu chạy nhanh và không sợ chó <laughs>